chào tất cả anh em nhé thì tiếp tục cái video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho tất cả anh em biết về cách chơi tài xỉu bịp và cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 hoàn toàn là không tang và nó sẽ mang lại cho anh em cái độ hiệu quả 7 đến 80 phần trăm anh em nhé đây là cái cách nắp nhích hột tài xỉu của cái bộ hột tài xỉu nhích anh em nhé thì cái bộ đồ chơi này bên tôi cũng dành cho tất cả các anh em tay cái anh em nhé thì anh em đi chơi anh em đi nắp tài xỉu anh em đi uh, chơi tài xỉu bịp thì anh em anh em mang được cái bộ đồ chơi một tài xỉu nhích này vào trong các sân chơi của anh em và sử dụng cái à, kỹ năng cách nắp nhích hột tài xỉu là anh em đã làm chắc cái phần thắng trong tay rồi anh em nhé thì à, cái bộ đồ chơi này hoàn toàn là không có tăng tích gì hết anh em nhé thì đây tôi sẽ thử luôn cho anh em cái tăng tích của nó là cái nước muối đó anh em thấy không ạ cả ba hột đều lột luôn anh em nhé ok cho anh em thì đây thì anh em lưu ý thì anh em lưu ý cho tôi là khi anh em sử dụng uh, nước muối ấy, thì anh em phải rửa bằng nước sạch cái thứ nhất là để cho anh em em đi nắp tài xỉu nó đạt được cái độ hiệu quả anh em nhé và cái thứ hai là để bảo quản nó hột nó lâu hơn Đó. Thì đây là cái ờ, kinh nghiệm thì đây là cái kinh nghiệm uh, chơi tài xỉu bịp của tất cả uh, của các anh em trước đã chỉ tôi anh em nhé và bây giờ tôi cũng sẽ chỉ lại cho anh em đó thì vừa rồi tôi đã thử cho anh em là cái ngâm nước muối rồi anh em nhé thử cho anh em là cái lâm châm này lâm châm đây anh em nhé lâm châm đó này tôi sẽ thử cho anh em này ok cho anh em thì còn cái dọn đèn pin thì à, anh em thông cảm cho tôi là hôm nay không chuẩn bị đèn pin cho anh em cái video sau tôi sẽ thử phân tích cho anh em nhé và tôi cũng bao cho anh em là ăn thua chạy hột đó khi anh em đi đến à, đi đánh tài xỉu anh em mà có ăn thua chạy hột thì anh em ăn thua nhiều tiền vào đó tôi bao cho anh em ở trong hột hoàn toàn không có gì nhá đó thì vừa rồi tôi cũng thử cho ờ, anh em cái độ tan tích rồi anh em cũng thấy là nó hoàn toàn là không tan đúng không anh em cái cách nắp nhích hồ tài xỉu và cái cách chơi tài xỉu biển hồ tài xỉu nhích này làm sao để cho nó mang lại cái độ hiệu quả và cái độ chính xác cho anh em và cái bộ đồ chơi này nó cũng giúp cho tất cả anh em đi lắc tay cái đi uh, lắc tài xỉu luôn thắng anh em nhé đây cũng là cái cách đánh tài xỉu bịp và cái cách chơi tài xỉu đó thì bây giờ tôi sẽ nhích cho anh em vài tiếng để cho anh em xem được cái độ hiệu quả của cái bộ hột tài xỉu nhích này anh em nhé Đấy, cái hột này anh em nhích nó rất đi đều luôn anh em thì tôi cũng không bao cho anh em là 100% nhưng mà nó sẽ đạt cho anh em cái hiệu quả từ 7 đến 80% anh em nhé đó thì tôi sẽ nhích cho anh em vài tiếng để cho anh em cảm nhận và cái cách nhích hột tài xỉu của cái bộ hột tài xỉu nhích này có phù hợp với cái, các anh em đi đến các sân chơi anh em đi lắc tài xỉu anh em đi đánh giải tài xỉu bịp hay không nhá thì đây tôi sẽ nhích cho anh em vài chén đây đó, thì tôi sẽ nhích xuống xỉu cho anh em này Rồi, tôi xin lỗi thì tôi vừa rồi tôi nỡ tay này đó anh em thì anh em không cần phải là anh em không phải là lắc lắc mạnh lên đúng không anh em như cái bộ hột khác là anh em phải lắc mạnh lên nó mới đi lắc nhích như vậy nó hột nó hoàn toàn không đi luôn đó thì cái bộ hột này nó giúp cho anh em nắp chỉ cần nhẹ nhích nhẹ hột tài xỉu là hột tài xỉu này nó sẽ đi anh em nhé này một hai ba tiếp tục này hai ba bốn hai bốn sáu đúng không anh em một hai hai tôi vừa nó tay hơi lắc hơi mạnh thì à, thì trái này tôi lắc nhẹ cho anh em này đó bốn năm ba ờ, ba bốn năm anh em thấy cái hồn nó đi không anh em một ba năm cái cách nhích này anh em thấy tôi nhích rất nhẹ luôn anh em nhé nhích như kiểu hột không đi luôn anh em thấy không ba năm năm lại lên tà đó. thì cái cách nhích hột tài xỉu này thì uh, cách nhích hồ tài xỉu cách chơi tài xỉu biệt giúp cho tất cả các anh em đi lắc tay cái đi uh, lắc tài xỉu đi chơi tài xỉu biệt luôn thắng anh em nhé này hai năm năm này đó như thế này <laughs> và vâng, thì vừa rồi tôi cũng cho anh em xem được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu nhích này nó mang lại cho anh em rồi thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi hột tài xỉu nhích và cái cách nhắc nhích hột tài xỉu này thì anh em cứ liên hệ cho tôi vào số điện thoại mà tôi đã để trên màn hình của anh em nhé thì đó anh em có thể là kết bạn zalo bên tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 trên 24 nhé cái video của tôi đến đây cũng là kết thúc rồi chào tất cả anh em hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong các clip sau anh em nào mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh like và chia sẻ để được à, xem những cái video mới nhất và các bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất hay không hay không nhé chào tất cả anh em